và ờ, hôm nay mình giao lưu vui nhà tí nhé đây hột đây đây hột chợ đấy anh à, lâm lâm mới nổi đây nhá nhìn chưa còn nắp đĩa đấy anh cũng là của anh hết em thử đi cho em cảm nhận đây nhá dùng đũa vớt đi nhá em nghe nói là em à, chơi tài xỉu tốt lắm đúng không em cũng bình thường thôi <laughs> thấy em giới thiệu chơi tốt lắm anh thì thích lắc đấy anh em chơi em lắc anh lắc ừ, anh lắc đi anh lắc nhá ok hãy thử luôn lên phân thấy chưa nắp đây thử nắp nữa không xoay nắp chưa rồi thì thử nhé nắp một hai chén xíu này có xíu có tài đấy nhé xíu này tài này ok đánh đánh nhé đánh à, tôi giao lưu nhé mười xíu mười xíu à xíu này ok một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười xíu này hai mươi tài hai mươi tài nhận hai mươi tài xỉu vui, tiếp 10 tài 10 nhận 10 tài bán cho em 10 xíu Đấy. tổng 20 giảm nhé xỉu bây giờ anh ờ, ba mươi để anh đốt thử hai mươi tài ba mươi tài ba mươi tài ăn ba mươi tài và xỉu nha xỉu nha mười tài mười tài ăn mười tài xỉu bán 20 xỉu bán 20 tổng 30 nhé rồi xỉu này mười xỉu nhận 10 xỉu tải bán 20 cứ nhận là được nhận nhá ừ. tổng 30 nhá tổng 30 mở này ui xỉu rồi đó triệu đúng rồi tài được dạ không vâng. thôi ăn xỉu ăn tài xỉu ăn 20 tổng 30 tổng 30 xíu này ok năm mươi xíu năm mươi xíu đánh coi đấy nhận năm mươi xíu ok, năm mươi xíu ui xỉu thật cái thế nhỉ Giỏi lên người tài người tài Tài về Tiếng Anh thích tài Tài về Không nhận Đấy Tiếng này kết lắm đấy <laughs> Hai mươi xỉu Dạ, hai mươi xỉu 38 Dạ, xỉu bán 20 Tổng 50 Rồi, ok, tổng 50 Đây, được chưa? Ok, tổng 50 Tổng 50 nhá Đó này Ok chiều Xuống tay cho xỉu này Dạ, 50 Ui giời Sắp loạn Hết nghe 50 xỉu Dạ Đó 20 50 50 xỉu tiếp Dạ rồi năm mươi này ba mươi tám dạ, dạ 50 dài tiếp này giả tiếp đây hình nặng 10 triệu thôi ok thì hôm nay tôi xin à, chia sẻ với anh em một cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới nhất hiệu quả nhất đẳng cấp nhất của bên cơ sở tôi khẳng định với anh em là đây đồ hiệu quả nhất hiện nay anh em nhé nó sẽ đáp ứng đủ mọi cái yêu cầu cho anh em nó sẽ giúp anh em đến mọi sân chơi anh em đều kiếm được tiền ở những sân chơi đấy anh em nhé thì à, tôi có chuẩn bị cho anh em là một số quân hột trợ nó chính tay tôi bo phá góc cạnh đây đấy tôi sẽ cho anh em đấy, hột là hoàn toàn bình thường tôi sẽ dùng đũa lấy ngẫu nhiên ba hoặc bất kỳ đấy, lưu ý nhé tôi không chạm tay hột em nhé thì với cái máy đánh tài xỉu này em không cần phải luôn bất cứ cái gì vào lắp địa quân hột nào của người ta và anh em cũng không cần phải chạm tay hột đấy em biết rồi hiện nay tất cả các sân chơi em đến em luồn đồ vào thì rất là khó chạm tay hoặc càng khó hơn đấy mà hiện nay có rất là nhiều đồ chơi công chuyện đấy, và rất là nhiều anh em thầy thợ giỏi cho nên anh em chơi năm năm chơi say trí thì đương nhiên anh em là người thua cuộc em nhé vậy muốn giành chiến thắng thì em nên sử dụng cái máy đánh tài chỉ mới nhất của bên cơ sở tôi đây tôi sẽ xoay đèn cho anh em soi xuyên nhé rất là trong em lưu ý này đối với những cái quân hột công chuyện này em soi lần vào nát này nó sẽ gọn được không được trong như này em nhé Đấy, soi xuyên rất là trong ok tôi sẽ xoay đĩa trên này ok chưa đĩa xoay xuyên nhé nắp cũng vậy này ok chưa Đấy. thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng em nhé thì trên tay tôi lâm châm lâm châm trắng rất ít này là cái sự lâm châm này Đó, đĩa hộp không hít à, cũng vậy này ok đây là một câu chuyện này Đấy, em thì lâm châm này chắc chắn sẽ giúp em nhé Đấy. thì tôi sẽ test cho anh em trên ba bộ này đây là bộ 12 bộ hột ờ, ba hột câu chuyện và đây là bộ hột 13 trong đó hai hột câu chuyện và một hột trợ anh em nhé thì đây nó là cái máy đánh mới nhất hiện nay Đấy, hiệu quả nhất hiện nay nhé nó rất là nhỏ gọn đây rất là dễ dàng để em ngụy trang vào trong người nhé em chỉ cần bật máy lên Đấy, đèn báo sáng là ok không mất thời gian anh em nữa tôi sẽ test luôn cho anh em anh em lưu ý này với cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới này máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em tài thôi như tiếng này đây máy báo hai dung hai dung anh em tài thôi tài này ok thì với cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra và nó sẽ phân tích và báo dung cho em biết được chính xác tài hay xỉu em nhé đấy máy báo hai dung hai dung anh tài thôi tài à, ok anh em lưu ý này lắp đĩa quân hột gì cũng được lắp sành lắp sứ lắp mũ quấn băng keo bọc trì đều được anh em chỉ cần là mang máy tưới sân chơi để sát với da thịt của mình ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại phạm vi nào mà tai anh em nghe được âm thanh của hột tài xỉu rơi xuống địa phát ra là máy để trong người sẽ nghe được em nhé máy tiếp tục báo hai dung hai dung anh em đánh tài thôi tài này ok sân chơi với các sóc dài đều được không ảnh hưởng gì nhé đây cái máy này thì dung rất là êm cho nên em cứ để trong người người một cạnh không thể phát hiện được đấy khẳng định với em là không có một cái máy dò nào phát hiện ra cho nên em áp dụng vào mọi sân chơi máy báo một dung một dung anh em chỉ tôi chỉ này ok đây tôi sẽ để đây để em cảm nhận được dung với tôi anh em nhé đây tôi sẽ chuyển sang bộ một công cụ bộ hột 12 đấy thì với cái máy đánh tài xỉu này em có thể liên hệ tôi đến trực tiếp nhà tôi em lưu ý này em mang nắp đĩa quân hột của em tới để em trải nghiệm cái độ hiệu quả của nó máy báo hai dung hai dung anh đánh tài tôi tài này 11 nút rất là hiệu quả thì đây là hàng độc quyền bên cơ sở tôi đấy em có thể là em ở xa không lên được đấy thì em có thể liên hệ với ship về và anh em ra thử hàng test hàng thoải mái anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung hai dung anh em lấy tài thôi đấy, tài đây tôi sẽ cắm cho anh em này để em thêm được dung của rất là nhé đấy nhiều anh em là lo ngại cái việc anh em để trong người nó phát ra tiếng động tiếng kêu thì xin khẳng định anh em máy này rung rất êm nhé đấy không hề phát ra tiếng động tiếng kêu đây máy báo hai rung hai rung anh em tài này thôi tài này ok đấy mười ba trong đó có hai hộp câu chuyện và một hộp chọn anh em nhé lưu ý này lắp đĩa quân hột gì cũng được lắp mà thành lắp xứ lắp bọc trì quấn băng keo đều được không ảnh hưởng gì em nhé máy báo một dung một dung anh em chỉ với tôi xíu này ok 10 nút Đấy. hột công chuyện hay hột chợ đều được không ảnh hưởng mình chỉ cần là ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại để nó nghe được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là được cái máy này nó chống mọi tiếng ồn nhé anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn em đều có thể chơi được máy báo một dung một dung anh em xỉu tôi xỉu này ok chín nút đấy thì đây nó là cái công nghệ cao cấp hiện đại nhất đấy của bên cơ sở tôi khẳng định với em đây là hàng cao cấp nhất hiện nay rồi đấy, em có thể đánh lại mọi sân chơi kiếm được tiền ở những sân chơi đấy không để lại bất cứ đánh dịch gì anh em nhé thì em quan tâm tới cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em